Pom. Oh. Nomet, gimana, Met? Salon dur, Salon dur, dur.

Lanjut aja itu. to kill. Revenge. Hãy subscribe cho kênh Ghiền